chào tất cả các bạn nhé sau đây mình ờ, sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người về cách sử dụng ờ, mobile banking Đấy, ngày trước ấy, là khi mọi người ờ, đi thanh toán tiền qua website ngân hàng ấy là mọi người sẽ uh, ra cầm bản sao giấy chứng minh nhân dân ra Đấy. bản sao giấy chứng minh nhân dân ra là mọi người uh, điền ờ, mã số ờ, chuyển tiền ờ, thông tin cá nhân này Đấy. và thông tin người gửi này mối quan hệ này Đấy. còn uh, hiện tại thì uh, nếu nếu như đại dịch covid này không kiểm soát được thì là mọi người sẽ phải thanh toán qua số tài khoản và sử dụng em mobile banking đây như của mình là dùng ngân hàng ừ, agribank em mobile banking và sau khi mọi người đăng nhập vào tải ứng dụng này về kích hoạt xong kích hoạt xong mọi người đăng nhập ờ, bấm đăng nhập này đăng nhập sau đó mọi người bấm vào nhận tiền kiều hối này đấy xong sau đó mọi người bấm mã số chuyển tiền đấy nhận vào tài khoản Ờ, số tài khoản bao nhiêu mọi người phải bấm vào đây đấy trong số tiền nhận dự kiến ví dụ như bạn mọi người ờ, để là ừ, USD thì mọi người phải, bây giờ mọi người sẽ phải đổi lại là Việt Nam đồng <coughs> ví dụ như là 516 USD thì bây giờ mọi người sẽ phải nhân với tỷ giá hiện tại lúc mọi người đi nhận tiền thì ví dụ như là 516 nhân với 23 thì nó sẽ ra là bao nhiêu tiền Việt thì mọi người sẽ nhập số tiền đấy vào đây đấy. khi mọi người bấm vào tài khoản nhận này là số tài khoản bao nhiêu bao nhiêu thì loại giấy tờ tùy thân của mọi người là sẽ tự động nó lên ngày sinh ngày hết hạn này Việt Nam này đấy đấy đây này Thế sau đó mọi người bấm vào tôi là xác nhận đọc và hiểu rõ này đấy điền đầy đủ thông tin thì cái chữ tiếp tục này tự động nó sẽ nổi lên tự động nó nổi lên thì khi đó là à, mọi người bấm tiếp tục xong hết là nó sẽ thanh toán thành công thanh toán thành công thì lúc đấy chỉ cần bảo ngân hàng là em rút tiền em rút tiền mặt hoặc là uh, nhận tiền uh, qua tài khoản ATM đấy tóm lại mọi người sẽ phải ừ, hiện tại thời điểm này là mọi người sẽ phải sử dụng em mobile banking tùy từng ngân hàng mà là em mobile bạn